à, hôm nay Phước Sửu giới thiệu cho mọi người một cái à, sản phẩm là biệt thự đơn lập đối với biệt thự à, đơn lập của dự án dây dây ghét nhà bè thì nó có hai loại sản phẩm sản phẩm thứ nhất là 12 12,5 x 20 và một cái sản phẩm là 15 x 20 và một cái loại ừ, dinh thự nữa là 15 nhân cho 20 cộng với lại 150 mét vuông sân vườn và một và 300 mét vuông sân vườn một cái cách thiết kế rất là đẹp và những cái căn này là đa số là những căn gần sông và một số căn là view sông trực diện luôn ha là những cái mẫu thiết kế của cái căn này thì như như với sự đăng bay like Lycam thì mọi người biết được là uh, chủ đầu tư thiết kế rất là đẹp và môn, mang một cái phong cách châu Âu rất là hiện đại trong một cái khu đô thị cực kỳ cao cấp tại Hàn Quốc uh, tại nhà bè này đây là cái căn diện tích là 250 m2 và tổng diện tích sàn là 301 m2. Thì với cái căn 12,5 x 20 này thì à, chủ đầu tư thiết kế rất tinh tế, chừa sân trước, à, sân sân sau, à, có lối đổ ô tô và điều đặc biệt tất cả những cái căn biệt thự và song lập và đơn lập tại dự án này đều là hai mặt tiền trước sau hết à, với một cái căn biệt thự hai mặt tiền trước sau như vậy đó thì giúp cho khách hàng à, cảm giác rất là thoáng mát và lưu thông không khí à, đối lưu không khí tại à, những cái căn biệt thự như vậy nên là giúp cho gia chủ ở trong căn này thì rất là happy à, họ cảm giác như là một cái môi trường sống rất là hài hòa và kết hợp với những cái tiện ích cực kỳ nhiều cây xanh à, với bốn công viên công viên bốn mùa là bốn mùa có những cái màu sắc khác nhau của những cái mùa khác nhau tại khu đô thị thì khi sở hữu một cái biệt thự là đơn, lập trong cái dự án này là một cái tâm điểm gọi là cực kỳ tuyệt vời đối với khách hàng thì à, đối với cái căn 12,5 x 20 này thì thiết kế à, tầng trệt vẫn là lối đổ xe hơi à, phòng ăn phòng khách phòng bếp tầng 1 thì sẽ có một phòng ngủ bedroom master bedroom và hai phòng ngủ bedroom nhỏ tầng trên sẽ là có một phòng ngủ và một phòng dành cho người giúp việc và một số cái à, à, phòng giặt và một phòng để cho sân phơi và ban công à, áp mái thì sẽ được đổ à, bê tông và có một cái à, loại ngoái là chuyên dùng từ nước ngoài về nên rất là đẹp ha đây cái sản phẩm à, mà Phước Sửu đang giới thiệu tiếp theo đó là cũng là đơn lập nhưng mà đơn lập lớn hơn là 300 mét vuông 300 mét vuông này thì thiết kế cũng tương tự với căn 250 mét vuông nhưng mà với cái cách thiết kế nó rộng rãi hơn thoáng mát hơn và cũng điều đặc biệt là cũng là sân vườn trước sau và hai mặt tiền trước sau ha rồi được thiết kế rất là tinh tế riêng cái tầng 1 là đã thiết kế là ba phòng ngủ một master bedroom và hai hai bedroom và tầng trên cùng là một à, một phòng ngủ và một cho một à, số cái phòng à, giặt đồ phòng làm việc và những cái thông à, những cái bình hộp kỹ thuật nó nằm ở trên tầng à, tầng 3 này ha đây cách thiết kế ra nha cả nhà đây thì à, khá hợp lý và bố trí một cách rất là thông thoáng à, giống như là cái tầng trệt á là chỉ cần mở cửa trước sau là gió thổi từ trước thông ra sau và giúp cho ngôi nhà luôn luôn có không khí tự nhiên và không phải dùng máy lạnh nhiều đó là những cái sản phẩm mà đơn lập gọi là cực kỳ hấp dẫn tại à, khu đô thị CSS Nhà Bè Ngoài ra có những cái căn đơn thập view sông hoặc những cái căn đơn lập và gọi là những cái căn dinh thự có khoảng 300 mét vuông sân vườn trực diện sông và là những cái nơi gọi là thư giãn là một nơi một nơi gọi là sau những ngày làm việc bận rộn à, mệt mỏi tôi quay lại lại, lại với gia đình thì về một cái căn biệt thự gọi là à, có những cái à, không gian thiên nhiên kết hợp với lại những cái căn nhà à, thiết kế rất là đẹp của chủ đầu tư à, GS kết hợp với à, đơn vị thiết kế ông Ài Nhông